phù hợp với mình nhất ạ. Thì uh, vừa qua có rất nhiều khách hàng đến showroom của em và gặp uh, em uh, tư vấn về chiếc xe Xpander này. Nhưng lại uh, rất mất thời gian về việc uh, lựa chọn màu xe Xpander nào là phù hợp với lại sở thích của mình, phù hợp với lại uh, mệnh của mình nhất. Nên là uh, tạo khi mà quý chị uh, chọn lựa thì sẽ rất mất thời gian đến showroom ạ. Thì uh, em sẽ hôm nay em sẽ làm một video để chia sẻ với quý anh chị về bốn màu xe Xpander đang có sẵn ở đại lý bên em à, từ đó quý anh chị sẽ có được cái nhìn thực tế nhất à, sắc nét nhất về màu xe Xpander để từ đó quý anh chị không cần phải đến showroom cũng có thể là quyết định được là mình sẽ chọn cái màu xe Xpander là phù hợp với lại uh, nhu cầu của mình, mục đích sử dụng và cái phong thủy của mình nhất ạ. Thì uh, về màu sắc thì Xpander có 4 màu để quý anh chị lựa chọn anh chị nhé. À, màu trắng, màu đen, màu bạc và màu nâu. Thì bốn màu này thì ờ, có mức giá không thể không khác biệt nhau. Đó đều được bán với giá niêm yết là 630 triệu đối với bản số tự động và 6 à, 555 triệu đối với bản số sàn anh chị ạ. Thì đối với bản số tự động và số sàn thì à, bên em đều khuyến mại là tặng bảo hiểm vật chất 1 năm, à, dán phim cách nhiệt 3M và trải sàn da anh chị nhé à, nếu quý anh chị đã quan tâm đến dòng xe Mitsubishi Xpander này rồi thì à, hãy ờ, nhấc máy lên và điện thoại trực tiếp cho em để có mức giá tốt nhất chương trình khuyến mại tốt nhất và nhiều ưu đãi khi anh chị à, đến làm việc trực tiếp với em ạ em cam kết là sẽ có mức giá rất là tốt đối với quý anh chị khi làm việc với em đó và sau đây em xin gửi tới quý anh chị bảng báo giá lăn bánh chiếc xe Xpander tại các tỉnh, thành phố để quý anh chị à, nắm được nếu anh chị nào mà mua xe trả góp thì sẽ trong cái bảng tính này em sẽ liệt kê ra là cái số tiền tối thiểu mà quý anh chị phải có và hàng tháng anh chị phải trả bao tiền thì trong bảng giá này thì đã liệt kê cụ thể chi tiết nào chúng ta cùng xem nhé nếu anh chị nào đang ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì khi mua chiếc xe Xpander số tự động này thì giá lăn bánh của nó là 722 triệu và số sàn là 642 triệu anh chị ạ còn anh chị nào mà mua trả góp mà tối đa 80% ấy thì cái số tiền tối thiểu của anh chị sẽ phải cần là đối với số tự động là 225 triệu và số sàn là 205 triệu Đó. còn là anh chị nào mà đang sống ở các tỉnh mà đang chịu thuế trước bạ 12% như là Quảng Ninh này Lạng Sơn này Hải Phòng này và một số các tỉnh khác thì à, anh chị mua số tự động thì giá làm bánh của nó là 702 triệu và số sàn là 622 triệu triệu. chờ có 80% thì à, anh chị sẽ cần tối thiểu đối với số tự động là 205 triệu và số sàn là 185 triệu còn đối với các anh chị nào mà ở tỉnh uh, còn lại này, áp thuế 10% ấy, thì số tự uh, số tự động mà lăn bánh thì là 690 triệu và số sàn là 610 triệu trả góp 8% thì cần tối thiểu là 195 triệu đối với số, tự động và 175 triệu đối với số sàn này. Ờ, em đang tính ở cái mức ờ, vay 5 năm với lãi suất là 0,78% tháng thì đối với số tự động thì số tiền gốc của anh chị phải trả hàng tháng là 8 triệu 270 nghìn còn tiền lãi tháng đầu tiên thì là nó rơi vào 4 triệu à, thì ờ, tổng tháng đầu tiên anh chị phải trả là 12 triệu 270 nghìn do là lãi suất tính theo dự dư nợ giảm dần thì chắc chắn là cái tháng sau nó sẽ có số tiền tổng nhỏ hơn 12 triệu 270 nghìn anh chị ạ còn đối với số sàn thì sao đối với số sàn anh chị vay 5 năm thì ờ, số tiền gốc với anh chị phải trả hàng tháng là 7 triệu 270 nghìn và lãi suất tháng đầu tiên là 3 triệu 530 nghìn tổng uh, số tiền tháng đầu tiên chị phải trả là 10 triệu 800 nghìn và các tháng tiếp theo thì nó sẽ giảm dần giảm dần đi ạ đó là cái uh, bảng cái chi tiết cho quý anh chị để từ đó quý anh chị sẽ nắm được là mình nên mua số sàn hay số tự động này trả góp hay trả thẳng để phù hợp với lại điều kiện tài chính của mình nhất phù hợp với lại công việc của mình nhé anh chị nhé thì uh, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị từng màu xe Xpander một để quý anh chị uh, từ đó quý anh chị sẽ có một cái sự lựa chọn là cái màu xe nào là hợp với quý anh chị nhất hợp với lại mẹ, à, mệnh của mình nhất ạ này à, bạn uh, quay cái màu đen này để cho mọi người uh, thấy được cái vẻ đẹp của cái uh, xe màu đen này với màu đen này, chiếc xe trông rất là sang trọng và quý phái anh chị nhỉ. Đây là mẫu xe được nhiều người lựa chọn nhất bởi tính thông dụng của nó, đặc biệt là những người mệnh thủy. Đây là màu xe rất là tương sinh với họ. Tiếp theo là chiếc xe Xpander màu trắng. Đây cũng là một trong hai màu xe thông dụng nhất khi ờ, khách hàng chọn mua xe ngoài màu đen ra. Với màu ờ, trắng này thì nó sẽ hợp với ờ, anh chị nào mà mệnh kim. Đó là màu tương sinh với anh chị ạ em xin lưu ý là tất cả màu xe expander đều là sơn nhũ anh chị nhé à, nên khi có ánh điện chiếu vào chiếc xe trông rất bắt mắt và nổi bật màu tiếp theo là màu bạc đây là màu xe hợp với những anh chị ờ, cũng mệnh kim à, với màu ờ, này thì chiếc xe trông rất là sạch sẽ và không bị lộ bẩn như là màu trắng và màu đen ở phía trên à, đó là cái màu mà cũng được khá nhiều người là uh, lựa chọn và quan tâm khi chọn màu đấy tiếp theo là màu nâu cà phê thì đây là màu hợp với anh chị nào mệnh thổ hoặc là mệnh kim màu này thì uh, trang nhã phù hợp với những uh, người tính ôn hòa xe thì uh, cũng uh, cũng được uh, rất nhiều người quan tâm Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là video này đã cung cấp cho quý anh chị những cái thông tin cần thiết, những cái màu sắc cần thiết để quý anh chị lựa chọn. À, rất vui được... Ờ, quay lại đi.